nhận định, phân tích, soi kèo và dự đoán tỷ số trận đấu giữa câu lạc bộ Paris Saint-Germain và Strasbourg diễn ra vào lúc 3 giờ ngày 29 tháng 12. Paris Saint-Germain đang tạo ra được khoảng cách 5 điểm ở trên đỉnh của bảng xếp hạng Ligue 1. Đối đầu với một Strasbourg đang vật lộn trụ hạng là cơ hội để PSG giành thêm 3 điểm và đổ bê tông vào vị trí dẫn đầu của mình. Ngay cả khi Ligue 1 nhường chỗ cho sân chơi World Cup thì hào quang của PSG vẫn tỏa sáng. Lionel Messi của Argentina và Kylian Mbappe của Pháp đã có màn so tài đỉnh cao ở đấu trường quốc tế trong một kỳ World Cup hấp dẫn bậc nhất lịch sử. Chung cuộc thì Messi là người giành được chức vô địch World Cup mà anh đã hằng mong mỏi. Trong khi đó, Mbappe cũng có một giải đấu đáng nhớ khi ám danh hiệu chiếc giày vàng với 8 bàn thắng được ghi ở giải đấu. Bây giờ thì cả Mbappe lẫn Messi đều đã trở lại PSG và sẵn sàng tham gia vào công cuộc bảo vệ chiếc vô địch League One. Chiến thắng 5-0 trước Algeria ở ngay trước đợt nghỉ World Cup đã chứng kiến PSG có 7 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Đoàn quân của Gantier đang có khoảng cách 5 điểm với nhóm bóng đuổi. PSG vẫn bất bại ở mùa giải năm nay khi giành được 41 trên 45 điểm tại League One. Les Parisiens đang có màn đọ sức với Napoli để trở thành đội bóng duy nhất còn bất bại ở cả năm giải đấu hàng đầu châu Âu. PSG có thể nối dài chuỗi bất bại ở trên sân nhà League One lên con số 30 kể từ khi để thua 0-1 trước Lille vào tháng 4 2021. Và chắc chắn không nhiều người đặt cược vào việc Strasbourg có thể làm nên bất ngờ ở tại sân công viên các hoàng tử. Ở mùa giải năm ngoái, Strasbourg đã tạo ra những ấn tượng mạnh mẽ. Họ đã tiến rất gần tới một suất dự cấp châu Âu, nhưng cuối cùng thì chỉ cán đích ở vị trí thứ 6 chung cuộc. Tuy vậy, cho đến mùa giải năm nay thì mọi chuyện đã thay đổi chóng mặt với Strasbourg với chỉ một trận thắng ở League One từ đầu mùa trước đội bét bảng là Angers. Strasbourg đang đứng ở vị trí áp chót và phải đối diện với nguy cơ xuống hạng rõ ràng. Họ còn cách vị trí an toàn 2 điểm, nhưng khả năng chiến thắng tệ hại đã khiến Strasbourg gặp nhiều khó khăn để cải thiện thứ hạng một cách đáng kể. Khả năng ghi bàn ở trên sân khách là một trong những điểm tích cực của Strasbourg trước chuyến làm khách tại Paris. Đoàn quân của Stefan đã ghi được 9 bàn trong 5 trận sân khách gần nhất, nhưng cũng để thủng lưới tới 11 bàn thua. Dấu chấm hết cho quãng thời gian 6 năm thi đấu ở League One của Shelbert đang đến rất gần, trừ khi đội bóng này tạo ra được những biến động về mặt kết quả trong năm mới. Nhưng làm khách trên sân của ông trùm PSG là quá khó để cho Shelbert mơ về điểm số. Hy vọng duy nhất của Shelbert đó là giới hạn tối đa số bàn thua, bởi vì hiệu số vẫn là thứ mà họ đang làm tốt hơn các đối thủ trong khu vực xuống hạng. Về phong độ gần đây của Paris Saint-Germain và Shelbert, Trước khi nghỉ cho World Cup 2022, PSG đã sở hữu một phong độ hủy diệt. Thầy trò huấn luyện viên Gantier chưa thua bất cứ trận nào ở trên mọi đấu trường tại mùa này. Tính riêng tại League One thì họ đã thắng 13, hòa 2 ở 15 trận đầu tiên. Hai đội bóng hiếm hoi giành được điểm số từ PSG đó là Monaco và Reims. Không những thế, theo kèo châu Á, giới mộ điệu càng đặt niềm tin vào PSG nhiều hơn khi họ đã thắng 6 trên 8 trận gần nhất thắng 4 trên 5 trận vừa qua tại Parc de Princes. Strasbourg thì lại ngược lại. Đội bóng của vùng Anser nước Pháp mới chỉ thắng 1 trên 15 trận tại giải đấu cao nhất mảnh đất hình lục lăng kể từ đầu mùa. Còn lại thì họ để thua 6 và hòa 8 trận. Đó là lý do vì sao mà thầy trò huấn luyện viên Julien Stefan đang phải ngụp lặn ở vị trí áp chót bảng xếp hạng. Bên cạnh đó, trong 11 lần đụng độ với PSG gần nhất ở tại Parc de Princes, Strasbourg không thắng nổi trận nào 10 bại và một hòa. Xem ra rất khó để cho Strasbourg giành được một kết quả khả quan dạng sáng ngày mai. Thông tin về lực lượng của hai đội Đón tiếp Strasbourg ở vòng 16 Paris Saint-Germain sẽ không có sự phục vụ của hậu vệ trái Nuno Mendes Người đã bị dính chấn thương đùi tại World Cup 2022 và phải nghỉ cho đến tháng 2 năm 2023 Do đó mà Bernard sẽ phải thay thế anh chám vào cánh trái của PSG Ngoài ra nhiều khả năng trung vệ Brisnan Kimbembe cũng vắng mặt vì vấn đề thể lực. Ở trên hàng công, hai ngôi sao là Kylian Mbappe và Neymar đã sẵn sàng thi đấu trở lại. Về phần mình, Chabot mất nhiều trụ cột vì chấn thương và treo giò. Hậu vệ phải Colin Dagba đã nghỉ thi đấu dài ngày. Các cầu thủ Alexander Dioku và Ronaen Pieri Gabriel cùng lĩnh án treo giò. Trong khi khả năng ra sân của Thomas Delaney vẫn còn bỏ ngỏ. Vì thế mà rất khó để cho đội bóng vùng Ansi tạo nên bất ngờ trước các nhà đương kim vô địch tại chính sân công viên các hoàng tử. Về đội hình dự kiến của hai đội Paris Saint-Germain Sơ đồ 4-3-1-2 Các cầu thủ dự kiến Donnarumma Hakimi Marquinhos Ramos Bernas Verratti Ruiz Vitinha Soler Neymar và Mbappe. Các cầu thủ Starbird, đội hình dự kiến sơ đồ 5212. Các cầu thủ dự kiến Sens, Pierre Gabriel, Jamsi, Perrin, Le Merchant, Delaney, Billy Gordy, Aholo, Thomason, Azoki và Diallo. Những thông tin xung quanh trận đấu Câu lạc bộ Paris Saint-Germain Messi sẽ được nghỉ ngơi đến năm mới. Danilo Pereira dạn sương sườn khi tập luyện ở đội tuyển Bồ Đào Nha. Nuno Mendes gặp chấn thương đùi và Presnen Kimpembe bỏ lỡ World Cup vì vấn đề ở gót chân. Renato Sanchez cũng vắng mặt vì gặp chấn thương nhẹ. Câu lạc bộ Starburst, hậu vệ Alexander Ziku nhận án cho giò một trận vì hành vi cá độ. Colin Dagba không được ra sân gặp đội bóng chủ quản trong khi Nordin Kandin lại gặp vấn đề ở bàn chân. Paris Saint-Germain bất bại trong 31 trận gần nhất trên mọi đấu trường. PSG bất bại trong 36 trận gần nhất, kéo dài từ tháng 4 năm 2021. PSG ghi bàn trong 24 trận liên tiếp ở sân nhà. PSG ghi bàn liên tiếp trong 8 trận gần đây. Strasbourg chỉ thắng 1 trong 5 trận ở sân khách, gần nhất tại League One. Mbappe đã ghi đến 57% số bàn thắng của PSG ở League One mùa này. Có nhất là 3 bàn được ghi trong 6 trận gần nhất của PSG. Có nhất là 3 bàn được ghi trong 4 trận sân khách gần nhất của Chabot. Có nhất là một bàn được ghi trong hiệp 1 ở 8 trận gần nhất của Chabot. Ít nhất là một bàn được ghi trong hiệp 1 ở trong 93% các trận đấu của Chabot ở League One mùa này. Phân tích trận đấu PSG thắng tối thiểu là hai bàn Tỷ lệ chấp châu Á của PSG ở trận đấu này đã lên đến hai hòa. Đây là một dấu hiệu cho thấy dễ có một chiến thắng đậm đà dành cho đội chủ sân công viên các hoàng tử. Dĩ nhiên là các cầu thủ PSG có đá như dạo chơi thì cũng có thể chiến thắng trước Strasbourg. Việc thắng với cách biệt hai bàn cũng không phải là điều gì quá khó khăn. Các cầu thủ tấn công của PSG ở trận đấu này chỉ mang danh là dự bị, nhưng chừng đó là quá đủ để nghiền nát Strasbourg. Trận đấu có ít bàn thắng dưới 3,5 Strasbourg kiếm được điểm số ở mùa giải năm nay chủ yếu là nhờ vào những trận hòa và trước một PSG hùng mạnh. Để kiếm một trận hòa thì Strasbourg bắt buộc phải phòng ngự chặt chẽ. Tấn công trước PSG chẳng nghĩa lý gì nếu họ phải nhận quá nhiều bàn thua. Ngoài ra thì Strasbourg nhiều khả năng không dâng lên tấn công kể cả khi đã thủng lưới. Chính vì vậy mà trận đấu có thể xuất hiện ít hơn 4 bàn thắng. PSG là đội mở tỷ số PSG ghi bàn trước 6 trên 7 cuộc đối đầu gần nhất giữa đội. Hơn nữa, Mbappe cùng với các đồng đội cũng là người mở tài khoản cho 12 trên 13 trận gần đây. Trận đấu sẽ có số bàn thắng về lẻ. Có 7 trên 11 cuộc đối đầu tại Parc de Princes, 8 trên 9 trận đấu gần đây của PSG và 8 trên 10 trận chân nhà vừa qua của PSG đều khép lại với tổng bàn thắng là lẻ. Xem ra trận này nhiều khả năng cũng sẽ có tổng bàn thắng không chia cho hai. Chalmers sẽ không ghi được bàn. Như đã phân tích thì thái độ của Chalmers ở trận đấu tới hầu như chắc chắn là sẽ để thủng lưới ít nhất có thể thay vì tìm kiếm những bàn thắng. Cầu thủ tấn công Colin Dagba đã không thể ra sân và cơ hội ghi bàn của Chalmers vì thế sẽ lại càng giảm đi vì thiếu người tịnh tiến bóng. Trên hàng công của Chalmers hiện chỉ có một cầu thủ nguy hiểm đó là Habib Dalino. Và dẫu hệ thống phòng ngự của PSG có tệ đến đâu thì việc khóa chặt một cầu thủ cũng là quá dễ dàng. Do vậy mà nên tin tưởng PSG không thủng lưới ở trận tới. Nhận định về kèo châu Á Kèo châu Á thì PSG vẫn chấp rất cao nhưng tỷ lệ chấp hai hòa của họ trước đối thủ áp chót chưa hẳn là một cột mốc quá cao. Thực tế là PSG không có duyên với tỷ lệ này. Khi mà hai lần họ chấp ở mức như trên trước Strasbourg thì câu lạc bộ thủ đô đều thua kèo châu Á. Tính ra trong 9 lần đối đầu mới đây giữa đôi bên, PSG có tới 6 trận gục ngã trước rào cản handicap. Các chuyên gia khuyên nên lựa chọn Starburst cộng 2 FT. Nhận định về kèo tài xỉu Tài xỉu nhà cái áp trận này ở mức là 3, 1 trên 2 cũng chẳng có gì bất ngờ khi sự chênh lệch về vị thế giữa đôi bên rất lớn. Nhưng với khả năng là Messi cùng Mbappe khó đá chính thì sức tấn công của PSG vì thế cũng suy giảm. Tuy đứng áp chót nhưng mà số bàn thua của Chabot không hẳn là thuộc dự nhiều. Bởi vậy mà lựa chọn xỉu xem chừng sẽ khả dĩ hơn ở trận này. Soi kèo và dự đoán hiệp 1 Kèo hiệp 1 của PSG chấp gần lên một hòa Nhưng tài xỉu vẫn giữ ở mức là 1, 1 trên 2 như là ban đầu Hơn nữa, việc điểm ăn cho hai cửa tài xỉu ở hiệp 1 tương đối cân bằng Khó đem đến hy vọng về kịch bản mở trong hiệp thi đấu thứ nhất Các cầu thủ của PSG hẳn chưa thể tìm lại ngay cảm giác bóng Còn Chabert thì cần nhập cuộc thận trọng trước một đối phương mạnh hơn hẳn Nên lựa chọn xỉu hiệp 1 Dự đoán kết quả tỷ số trận đấu